ok ok xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh như khải em ơi lần này thì à, khải sẽ tiếp tục sau đồ cao thủ tống kim cho anh em xem ở tấm 1 của chúng ta đó là cô long đao là ông lương à, hai mục cuối là cô long đao nomos là cái bang đó hôm nay khải sẽ soi đồ nomos cho anh em xem rồi à, top 4 là cái bang top 5 là cô long đao top 6 là cây đổi cô long đao thiên 7 thiên uh, thiên nhẫn là thiên nhẫn rồi thiên là thiên nhẫn fan mà sơ lưu biết tông là cô long xét khải là đường môn đó hôm nay khải được tấm 10 thôi cho anh em xem xét đồ của nó mod anh em ơi đây nó mod ngày hôm nay thì nó mod đánh được 176 mạng 30 131 NMS tử vong 44 lần hơn quá xém tí nữa là top 1 tử vong rồi ôi ở chỗ này ghi 39 mà chỗ này nó ghi 40 anh em ảo vải ảo tuôn chảo em này chỗ này 39 thôi mà lên này ghi 40 vải thì rồi hơn là mình xém tí nữa nữa một tử vong rồi hôm nay bị số bị ép nhà quá anh em ơi ép nhà quá là tử vong liên tục luôn ra chết ra chết ra chết ra chết từ đầu cuối rồi không đỡ anh em dài dòng cho anh em cùng xem set đồ của top 3 tổng kim ngày hôm nay hiện tại đây là nomod đang sở hữu cho mình à, một set đăng bang và bốn món kim môn phái set đăng bang hồng mỹ đó set đăng bang à, này thì ở server tầm này khoảng hơn 2 triệu một chút nha anh em hơn 2 triệu một chút đó đó cả người tầm này tăng thêm máu tới máu yếu quá phản đằng mà chết máu 9k phản đằng mà chết phản đằng mà chết quá nha rồi cái bóng này thì 29.2 Bóng này thì cũng chưa đạt tốc lắm Bóng này chắc khoảng tầm 6 đến 7 triệu Bóng này còn 6 đến 7 triệu Bao tay này à, hai cấp định khái Bao tay này chắc khoảng hơn 1 triệu Chưa chưa mát lắm Áo này thì cũng min 451 Bao cái áo này chắc cũng khoảng 1 triệu Áo này cũng min thôi nè Bao tay này cũng tầm trung Đai lưng này cũng tầm trung hai cấp 9x à, hai cấp 9x Đai lưng này chắc cũng hơn 2 triệu anh em à Đai lưng này chắc hơn 2 triệu Đó à, nón tím 6 dòng của nón này thì khoảng ờ, bốn trăm nghìn giày này thủy 6 dòng thì khoảng ba trăm nghìn nói chung thì tổng set đồ này thì uh, một con ngựa bông tiêu vĩnh viễn chắc là ngựa vĩnh viễn này hôm nay thì nó mod này cái bang được uh, top 3 nha năm thì uh, được rồi để tính sơ qua thì cái này uh, khoảng uh, 7 triệu đi set đồng bang 2 triệu là 9 9 với bao tay 1 triệu 10 áo 1 triệu là 11 đai lưng 2 triệu là 13 bông tiêu 2 triệu nữa đi thì nói chung là tổng set đồ này à, trên dưới 15 triệu anh em à tổng set đồ này khoảng 15 triệu nha năm tổng set đồ này khoảng 15 triệu nói chung là tầm 15 triệu là đó anh em không như hôm trước cạch à, con lôn khải cũng vậy thôi cũng bốn bốn triệu môn phái thì à, đao rồi bao tây đai lưng dày thì cũng bốn bốn triệu môn phái thì cũng tương đương một set đồ tầm trung đó anh em có thể trải nghiệm uh, chơi server này với bốn món kim môn phái kèm xét đồng bang thì dao động khoảng 15 đến 17 triệu thôi anh em đó anh em mua thêm cái ạc tầm 3 4 triệu nữa thì nó dao động khoảng tầm 17 đến 14 17 đến 18 triệu thôi đó tùy theo cái cái cái ạc của anh em cấp bao nhiêu nữa thôi còn ạc nomos này cấp khá là cao anh em hàng năm đó cái xác này ít nhất phải 5 đến 7 triệu nữa thì anh em mới tính đi set đồ 15 triệu đi rồi ạc nữa ạc này phải tương đương tương đương 20 triệu đó anh em tương đương 20 triệu ạc này á biết đâu đó tuy đồ không được đẹp nhưng mà server chỉ có nhiêu đó thôi nè còn anh em muốn đẹp hơn nữa thì anh em có thể trả giá bằng những cái số tiền cực kỳ cao có thể là gấp 4 gấp 4 của số tiền này đó gấp 4 số tiền này rồi anh em xem video này đừng quên đỡ lại cho nomod bốn triệu kiểu phái một like chia sẻ cũng như là ủng hộ video dư khảo lại chia sẻ chơi nữa mời và từ ạc này thì đang có cho mình ờ, kỹ năng cũng có 3 cấp từ càng khôn hai cấp trong người đó là cái vòng chân trên người và với cái ngọc mặt nạ đó thì uh, ờ, anh này đang có cho mình ba kỹ năng cũng có anh em xem lại uh, tổng thể xếp đồ qua cửu cung à qua cựu cung mà không có cái vũ khí sao mà đánh được trăm võ phải có cây vũ khí cựu cung mà cựu cung đánh cháo lắm hôm trước thầy có ạc à, cựu cung đâu đánh được hồi đó thầy cầm ạc của anh ờ, ngọc diễm đó đánh đâu anh thua chỉ điên điên bot thôi ghét bot thôi rồi anh em đang xem thì đừng quên trong like chia sẻ cho nha anh em ơi đừng quên nhấn nút đăng ký kênh nha mọi người ok rồi anh em nào